Cô chào các em trường tiểu học Phạm Văn Chí Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Mở rộng bốn từ cái đẹp tuần 23 Bây giờ cô và các em cùng đi tìm hiểu nội dung của bài học này nhé Bài 1 Chọn nghĩa thích hợp với mọi tục ngữ sau Nghĩa Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài hình thức thường thống nhất với nội dung những câu tục ngữ tốt gỗ hơn tốt nhất sơn người thanh tiếng nói cũng thanh chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu cái nết đánh chết cái đẹp trong mặt mà bắt hình dông con lợn có béo thì lòng mới ngon để chọn nghĩa thích hợp cho mỗi câu tục ngữ thì các em phải biết phẩm chất là gì phẩm chất là giá trị tốt đẹp của mỗi con người còn hình thức là gì hình thức là chính là vẻ đẹp bên ngoài của mỗi con người sau đây các em sẽ suy nghĩ trong một phút và làm bài nhé đây là phần đáp án phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài thích hợp với hai câu tục ngữ sau tốt gỗ hơn tốt nước sơn cái nết đánh chết cái đẹp Hình thức thường thống nhất với nội dung kết hợp với hai câu tục ngữ sau Người thanh tiếng nói cũng thanh Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu Trong mặt mà bắt hình dông Con lợn có béo thì lòng mới ngon Các em đã thực hành xong bài tập số 1 Sau đây chúng ta sẽ sang bài tập số 2 Bài tập số 2 nêu một số trường hợp có thể sử dụng trong một trong những tục ngữ nói trên câu tục ngữ là tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì trường hợp như thế này mẹ dẫn em đi mua cặp sách em thích chiếc cặp in hình sặc sỡ mẹ chỉ vào chiếc cặp khác tuy không đẹp bằng nhưng nó chắc chắn hơn nhiều và dễ sử dụng mẹ nói với em một câu tục ngữ rất ý nghĩa đó là tốt gỗ hơn tốt nước sơn ví dụ câu thứ hai cô sử dụng thật tục ngữ người thanh tiếng nói cũng thanh chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu ví dụ như sau linh là bạn thân của em linh học giỏi hát rất hay và có giọng nói thật dễ thương cô giáo em thường bảo linh nói năng thật dịu dàng lễ phép Đúng là người thanh tiếng nói cũng thanh Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu Các em đã thực hành xong bài tập số 2 Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 3 Bài 3 Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp Mẫu Tuyệt vời Bây giờ các em hãy suy nghĩ trong một phút và làm bài cho cô nhé đây là phần đáp án các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp là tuyệt vời tuyệt diệu tuyệt trần tuyệt sắc mê hồn vô cùng như tiên, tuyệt hảo hoàn hảo khôn tả mê ly vân vân các em đã thực hành xong bài tập số 3 tiếp theo bài tập số 4 đặt câu với một từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập số 3 Bài tập số 3 các em đã tìm được một số từ ngữ Bây giờ chúng ta lấy một từ ngữ ra đặt một câu Ví dụ Từ tuyệt vời Cô đặt câu là Phong cảnh ở Sa Pa đẹp tuyệt vời Sau khi các em làm xong bài số 4 này rồi Chúng ta sẽ qua phần trò chơi cho chơi chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau thời gian các em suy nghĩ làm bài là 15 giây nhé hết thời gian sẽ có đáp án đúng câu 1 trong các từ ngữ sau từ nào thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên a hùng vĩ b xấu xí c xinh xắn d thước tha từ sau từ nào thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người a nết na b dũng cảm c thẳng thắn d dễ thương Trong các từ sau, từ nào miêu tả mức độ cao của cái đẹp? A. Ngạc nhiên B. Hoàng mỹ C. Thước tha D. Tươi đẹp Câu số 4 Ý nghĩa của câu tục ngữ Cái nết đánh chết cái đẹp là A. Đề cao vẻ đẹp bên ngoài B. Hình thức thống nhất với nội dung C. Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài D. Câu tục ngữ không có ý nghĩa thành xong phần trò chơi Bây giờ các em lấy vở ra và làm cho cô bài 3, bài 4 vào vở nhé Cô chào các em, chúc các em học thật tốt